có đôi khi im lặng không chỉ đơn thuần là im lặng luôn có một thời điểm người ta mệt mỏi và bất lực đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa không rõ điểm đến không rõ ngày về khi bạn đã quá quen với cô đơn cho dù gặp người mình thương cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu khẽ cười thôi bỏ đi khi đã quen với việc sống một mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng an toàn nhất vẫn là cô đơn khi có quá nhiều nỗi buồn mà mình luôn cố giấu sâu trong lòng và khi đêm đến đột nhiên nước mắt lại tuôn trào ra không một lý do nào không làm sao cản được mới biết mình thật sự đã buồn đến thế có những điều tôi biết tôi nhìn thấy tôi đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng Thời điểm đau lòng nhất vốn dĩ không phải là khi rơi nước mắt, mà là khi chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói ra được. Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng, thậm chí là nụ cười, vì khi đó, người ta chẳng còn gì để khóc. Người ta khóc thường không phải vì họ yếu đuối, mà bởi vì họ không thể mạnh mẽ trong thời gian quá dài, đừng để bản thân dễ dàng rơi nước mắt lúc bạn cười toàn bộ thế giới sẽ cười theo nhưng lúc bạn khóc cả thế giới này cũng chỉ có một mình bạn khóc tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun nếu một người buông người còn níu giữ sẽ đau đớn thế giới này ồn ào đến mức khiến những người yêu sự im lặng như lạc loài và trở thành kẻ ngốc Có những người khóc bằng nước mắt, có những người khóc bằng sự im lặng, có những người khóc bằng tiếng gào thét và cũng có những người khóc bằng nụ cười. Tôi mong sau này sẽ giỏi hơn, nhưng không là bản sao của ai đó. Ai cũng có một giá trị cá nhân, chứ đừng là một giá trị nhân bản nhạt nhòa trộn lẫn.